Psalm number za somni lani chang kha chang ni. Kai ho en kai en chiu te dia ai te mu chun kai ma ka tha num the ji nge bo Jerusalem na ke ko thong dong ka zon nun kai ho ka ding ding ji ngo be. Psalm number za som le ge chang ge chang ko. Mi hi ma ki nei sa ma pa ka ya ki se la pha zoi len cha ma dia ki nei sa ma pa ka ya ki se la pha zoi. Matthew bung som le ko chang som le li. Hin la Jesu lai on in si na mi ti le va na leng lam chu ama ho ta bang te bo chang diu a hi ati sam number kha chang khana pa chang gup chan mi ge lau te thama banga chon lau ba mi chon si te lam sa jong ding le lau mi chon te nong ho jong to khom pi lau mi chu mi nun nong na hi hi ta bang mi hin ma kai dan thu ji nga bo ki pa na ne yen ma kai dan hu ga ji thing phong ta bang hi he ta bang thing phong hi du jong go ji pon he ta bang ni jong cho to lam la ba khang ta we mi ki lo te bang chu ta bang ai poi hui la chang wai ki thia lo mang su ba ba hi ve na hi ki ja chu mi ki lo te bang ta na a ding zau lo deu mi di ho ki khop na jong cho se te fa thai lo deu hi isi na mi ti le mi di ho lam ta he pi nan mi ki lo te Sam number som ni la thum chang khat apat chang gup chan. Ta chung yang ngoi Some numbers from ni leko chang khada pat chang nga chan. som tai sam number som thum la se gi chang khara pat chang ge chan Some numbers are somle gup chang khat apat chang ko chan. Sam number za som le ko chang khada pa chang som ni la gup chan. Alam sa lo la bay ni pa kai dan thua chon jin chon nan no me. Pa kai he to sa zau si ni jinga. Alung tem pom pia pa kai ho pa chon nan no me. Adi lo bo lo ba pa kai lam bole. Tutti le zumna ka mu loading na tu pi zau si ka bat bat jing ding a hi. Na chuan na dan di ho ka sim to ting le lung di kwa nang ma ka ba choi ding na hi. O ne da ka che pe hin. Na chuan dan zau si ni na nge. Bol thang chui te le chuan na ting thai a. Na thu to ki ko ki to tang thai ni ni ham. Ka lung thim pom pin nang bo ho jing e. Na dan thu ho ko nen nei bang sa hi herin. Ka lung thim biding na tu say ka so mel lo ding a hi na tha cha hi lo thing tai ngai bolen ka hin a na thu ka net jing na din ka mu thei na din ma be tha sa en na dan thua thil ki dang ko ka mu thei na din lai si da ko pem bo ka hi na thu bi chang si chu nai em bi hi Sam number zakhat le thum chang khana pat chang som le get chan. O ka sa ga pa kai choi anin ka lung lai ge la cheng dau sia min thim choi anin o ka sa ga pa kai choi anin phat som le na pi o su me lo chenin na chim mo chang si ngai da ma na na na bon cha dam sa pa khang kwa ko na a hen ko sa da ma lung sin long lo le he pi na le lu ho pa nga na ho pi na hin dai su ma an pha pha na ba Proverbs bung thum chang khat apat chang gup chan sam number za som li la nga chang som la get som la ko pakai chua ko ma lung thing se la tau te hi nga nai jinge a sa bo te nei cha chana pin a tau nau nga in a hu hing zie sam number za som ni la khat chang khat chang ni mo sam mo sam dunga ko la ai pan pi hum dia ka ga do ding ham ma le nei sit sim pa pakaya ko na ai pan pi hum ding le bo ve Genesis bung khat chang khat Genesis bung somni lani chang som lani Ruth bung khat chang som le gup เอเฟซิสบุ้งกุปจังขัดซาเตโฮกายะนูนปาทูนุนพิจูจอนเยติเรเวลชันบุ้งสมนีลนีจังสมเลทุม